xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của mình à, đây, hôm nay mình sẽ quay và uh, kiểm tra hàng trước khi cho hàng đi đến tay khách hàng nhé mọi người nhé đây, phần đầu tiên là mọi người mình mình bên mình sẽ lôi cái bàn ra và khách chốt này lôi cái bàn ra đó và cắt những cái thanh sắt rằng kia và mình sẽ lột cái tấm bìa ra này đó lột lột cái tấm bìa ra đây mình sẽ phụ anh à, anh một tay anh lột cái tấm bìa ra đấy Đó. bên trong là nó được bao bọc mấy lớp bìa nhé mọi người nhé đây à, nó còn một lớp cái xốp lỗ bong bóng lỗ này đấy, mọi người cũng giặt lốp ra à. hãng nó về nhập khẩu về thì nó được bọc rất là kỹ lưỡng nhá tại vì còn đi đi tàu công ở ngoài biển nhé đó để nó đỡ xước sát cái mặt bàn của mọi người nhé đây đây là chiếc bàn mà cách đã chốt bên mình đây đó bây giờ mình mang ra để test hàng cẩn thận trước khi mà đến tay khách hàng đó đây hôm nay khách chốt là cái bàn mà DG 2006 bàn này 2 tấn lưng cao 1m3 kích thước mặt bàn của nó là 2m đến 1m đấy mọi người nhé Nó quay sơ qua tổng quan cho mọi người là bàn này rất dày dặn tí mình à, đấu điện mình sẽ nâng lên và cho mọi người à, xem ở phần bên dưới của nó nhé về phần đầu tiên là cái bó dây điện của nó đây mọi người mình lôi ra nhé lôi ra Đấy, cắt lôi ra đây là cái quy trình xuất hàng của bên mình nhé Đấy, dây điện này đây là cái tay điều khiển và cái ờ, dây nguồn nó nhá cái này thì uh, bọn mình test là bọn mình uh, sẽ đấu thẳng trực tiếp vào ad luôn nhé mọi người nhé sẽ không qua thông qua cái uh, cái rác cắm này nữa cái này bên khách là mua về thường thường là toàn đấu trực tiếp và át hết thôi chứ không thông qua cái cái rắc ba wifi đâu đó, bây giờ thì bọn mình sẽ tiến hành ờ, tháo cái này ra và lấy ờ, mấy cái đầu dây nguồn này và đấu thẳng trực tiếp vào át pha thôi công tác điều khiển nó đây một người đầu tiên ấy khi sử dụng ấy khi bọn mình nhắc hàng ấy mọi người sẽ bọn mình sẽ ờ, đấu điện vào và thử bật cái nút này lên này đây là nút nâng hạng đó này đây mọi người đó à, để luôn lần nhá à. Đấy. cái bàn 2 tấn nâng cao mét ba này với cái trước mặt bàn nó khá là lớn nên là nó nó, nó được uh, thiết kế rất là dày mọi người nhá mọi người xem mấy sắt này à, nó sẽ dày hơn rất là nhiều so với những cái bàn mà mình quay trước đây nhá Đấy, tại vì cái tải trọng nó cũng lớn và cái mặt bàn nó lớn nữa nên là là là, là nó phải thiết kế dày thế để nó chịu tải nhé mọi người Đấy. đây là cái bộ ờ, gọi là cái trái tim của xe này, của bàn này mọi người đó đây là motor nhá thông số là đây cái này là motor là 1.5 kW nhá đó. đây là mạch điện này motor này đây là bình dầu này kia là hai cái xi lanh mà để đẩy cái bàn lên lên mọi người đây, đây là cái van ờ, van tiết lưu nhé đó bộ vì nè nó to gần ngang cổ tay của mình đấy đây bốn góc mặt bàn là ờ, được uh, thêm bốn công tắc hành trình để khi mà mình mình hạ xuống ấy. đây là đây là cái thanh dây của cái tác động cái công tắc hành trình này mọi người mà hạ xuống nhá nó mà vấp vào cái gì ấy nó gặp lên này là nó sẽ bàn nó tự dừng lại nhé mọi người sẽ phải khởi động lại uh, cái điều khiển bộ nguồn đấy thì mọi người sẽ nâng hạn được tiếp nhé đó còn tới đây là có cái phần uh, đấy, cái thanh này này để mọi người khi mọi người chống xuống này nó, nó gạt đến đây này mọi người sẽ có thể sửa chữa bên trong nhé đây này đó đây nhá à, hai bên của hai anh này mọi người bỏ ra này bỏ xuống đó đó Đấy. con lăn này à, nó được bôi mỡ và nó là hàng nhập khẩu nên là nó rất là êm ái nhé mọi người nhé mọi người thông cảm là hôm nay thời tiết nó hơi gió một chút nên mọi người xem trong video nó sẽ hơi vù vù tiếng gió nhé đây đấy thì hạ xuống này đó nó sẽ chạm một kia và nó dừng lại và mình sẽ sửa chữa được tất cả những cái thứ gì mà nó hỏng hóc bên trong này một là kiểu như là thay dây công tác hành trình bị chuột cắn sau lâu ngày không sử dụng này hay là một vấn đề gì đó ở dưới cái cái bộ phận nâng hạ bộ bơm này đó và cái khi mà mình à, gạt cái à, cái thanh an toàn này xuống để mình à, sửa chữa mình có thể thay rong phớt hay là cái gì sau lâu ngày mình sử dụng nó bị hao mòn đi này mọi người đó đấy sắt đây mình xem nó khá là dày luôn á đó anh lân như thế nào đấy đây là lân nhé mọi người nhé đó đây là chiếc bàn 2 tấn nâng cao một mét ba với cái kích thước mặt bàn kích thước mặt bàn của nó là 2 mét lên một mét đó đây đầu bây giờ mình sẽ gạt cái thanh này lên và hái cỡ cho mọi người xem nhé đây này mọi người nhá nó đây này, nó có mỡ hết tất cả mọi thứ này nên nó không han gì và bị xét đấy nhá đây chiếc bàn hạ này đây là nó đang hạ đấy đúng không mọi người đang hạ nhá mà mình chạm tay vào đây này mình chạm tay để à, làm cái vật gọi là vật à, vật cản để khi đi xuống mình sẽ mô phỏng đấy. đó chiếc bàn nó sẽ dừng lại luôn này đấy và khi đó mọi người sẽ phải à, khởi động lại này nhé ấn xuống và mở lên như ban đầu đấy, mọi người sẽ nâng hẳn tiếp đó à, hôm nay cho hàng đi nên phải test cái gì đi à ờ. đó, mọi người xem này nó khi nó hạ xuống nó rất là êm nhá đấy nó là cái hàng nhập khẩu nên là mọi người sẽ yên tâm về cái chất lượng sử dụng nhé lâu dài đó và khi sử dụng xong thì mọi người đóng công tắc vào cho mình này đấy, đóng cái công tắc vào nó sẽ không hoạt động nhé mọi người đây là cái bốn ờ, bốn cái ốc móc cẩu để mọi người xoắn vào cái ờ, mặt bàn này nhé mọi người nhé xoắn chặt vào cái mặt bàn này đây mình quay mình hướng dẫn mọi người mình gá tạm một thôi đấy mọi người sẽ xoắn chặt vào xoắn chặt vào để mọi người đặt xuống hộ âm nhé đặt cái bàn xuống âm tại vì cái bàn này là bàn nâng điện cố định của mọi người bàn này không có bánh xe đấy cho nên là đặt dưới hố âm mà mọi người sẽ phải lắp cái móc này lại đấy, lắp cái móc cẩu là mọi người sẽ cẩu nó xuống nhá móc dây vào đây và cẩu nó xuống hố nhá đó cũng tùy vào cái mỗi cái điều kiện của khách hàng thôi nếu khách hàng nào cần thì uh, sẽ hàn thêm chế thêm bánh xe bánh xe này, thì mọi người sẽ làm cái bàn mà cơ động di chuyển được còn đây là cố định thì mình sẽ giới thiệu là cố định đó đó bốn móc cầu đây để cho mọi người uh, móc và treo thả cái bàn này xuống hố nhá và vâng. đó vừa rồi cũng là cái phần video mà mình quay uh, để cái quy trình xuất hàng bên mình nhé test hàng cẩn thận trước khi giao đến tay khách hàng Đấy, khách hàng chỉ việc sử dụng thôi cái hàng này uh, mua về là chỉ việc sử dụng nhé mọi người nhé không phải thêm hay là thêm hay là à, bất cứ những cái à, cái cái, cái phụ kiện gì để mình có thể sử dụng đâu nhé đó đó trên đây là cái video của mình đó. xin gặp lại mọi người ở cái video tiếp theo xin chào tất cả mọi người